tài sản lúc mà đã, đã hình thành rồi còn những nhà đầu tư họ cảm thấy là họ tin tưởng được uh, cái chủ đầu tư và họ có thể là uh, control tất cả những cái quá trình đó thì họ sẽ mua từ cái lúc ban đầu thì nó có giá trị hơn thì uh, mình sẽ cùng nhau phân tích cái quan điểm này ha tại vì mỗi một cái uh, góc nhìn mỗi một cái giai đoạn đầu tư nó có cái ưu khuyết khuyết điểm khác nhau thì có hai giai đoạn ha nếu mà bạn mua lúc mà xây dựng thì ưu điểm à, giá thường thấp hơn 20 phần trăm so với cái lúc Ờ, được hoàn thiện và bạn được phép thanh toán dài hạn theo từng đợt ha ví dụ từng đợt một phần trăm một phần trăm một phần trăm hoặc năm phần trăm gì đó tùy theo rồi ờ, bạn không cần phải có số tiền lớn nhưng bạn vẫn mua được à, căn hộ hay là cái cái ờ, căn nhà của bạn nhiều sự lựa chọn ờ, ờ, ưng ý hơn à ví dụ hay là ờ, view hay tầng đó là bạn sẽ tự quyết định hết nhưng mà khuyết điểm là rủi ro tương lai không biết là căn hộ mình mua sẽ như thế nào ở à, chủ đầu tư họ xây lên có đẹp hay không ha hoàn thiện vào lúc nào có giao đúng thời gian hay không rồi nhưng mà uh, rồi có những cái việc mà là uh, khi mà xây lên như vậy rồi cái việc mà vận hành nó như thế nào và cái nó có cái ờ, giấy tờ pháp lý nó có ờ, ổn hay không hoặc có giao cái ờ, giấy tờ cho mình hay không ha đó là những cái mà là sẽ rủi ro khi mà bạn mua cái lúc mà nó chưa hoàn thiện còn đối với cái việc mà bạn mua à, căn hộ ngay lúc mà nó đã hoàn thiện rồi thì ưu điểm thì bạn có thể là nhìn thấy căn nhà ha bạn có thể là thấy thấy sổ hồng hay là thấy hợp đồng bạn có thể là à, xem tất cả những cái việc mà bạn à, ở cái những cái tiêu chí bạn đề ra khi mà bạn mua căn nhà ha rồi cái thứ hai đó bạn không cần phải chờ đợi thời gian lâu bạn có à, không có rủi ro về cái dự án có hình thành hay không à, bạn mua để ở hay là mua để cho thuê đều có thể sử dụng được ngay rồi khuyết điểm của cái việc mà mua lúc rã hoàn thiện thì là bạn phải cần số tiền lớn tại vì bạn nếu mà bạn là trả không vay ngân hàng thì bạn phải cần một cái khoản tiền mà là 95% phần trăm của cái giá trị của căn hộ đó ngay thời điểm mà bạn mua hoặc là bạn phải ờ, nếu mà bạn không thì bạn phải vay ngân hàng thì bạn cũng phải trả lãi ha thì đó là cái cái cái khuyết điểm như vậy rồi bạn cũng không có nhiều sự lựa chọn ha không có sự lựa chọn về tầng Ờ, không có lượng sự lựa chọn về view ha rồi đặc biệt giá thì cao hơn cái lúc mà là so với ban đầu lúc mà nó chưa hình thành khoảng là hai ba mươi phần trăm đó thì cái đó là cái cái cái cái khuyết điểm của cái việc mà là bạn mua cái bất động sản khi mà nó chưa hình thành mỗi một cái uh, cái cái phân ờ, khúc hay là mỗi một cái hình thức nó đều có cái ưu khuyết điểm ờ, khác nhau nếu mà bạn cảm thấy là à, mình mua mà mình an tâm được cái việc mà làm chủ đầu tư uy tín à, à, có thể là giao đúng kỳ hẹn thì mình sẽ mua ngay cái lúc mà bắt đầu mở bán thì nó sẽ à, tốt hơn nhiều so với cái bất động sản đã hình thành ha đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng các bạn à, khi đi đầu tư sẽ gặp được nhiều cái kết quả tốt hơn tốt đẹp cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, nếu các bạn muốn nhận được video Ờ, tiếp theo thì các bạn hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được khi tôi à, đăng cái video mới lên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo